và subscribe cái kênh youtube của tôi bạn để bạn có thể nhận được video mới khi tôi đăng cái video mới nhất lên à, chia sẻ về cái vấn đề này thì đầu tiên bạn phải à, có những cái à, chính kiến của mình ha và bạn phải thật bình tĩnh khi à, đối với thị trường yếu tố đầu tiên để bạn có thể là mua rẻ được à, bất động sản đó là bạn không bao giờ được mua khi mà thị trường đang nóng sốt à, thì thật ra là khi mà thị trường đang nóng sốt thì có rất là nhiều rủi ro à, nếu mà bạn là nhà đầu cơ ha, nhà đầu cơ thì họ là chuyên gia rồi mình không bàn tới ở đây nhưng mà những nhà đầu cơ thì bạn cũng phải tìm hiểu để biết họ là ai và họ sẽ làm cái điều này như thế nào và chính họ là những người tạo nên những cơn sốt đất những à, thì ví dụ như là bạn à, thấy ở trên thị trường có rất là nhiều cái tin ví dụ như là sân bay À, ở à, Bình Phước à, sẽ sẽ thành lập sân bay ha hoặc là ở đợt vừa rồi có cái tin gì ở ở Bà Rịa Vũng Tàu gì đó là chủ đầu tư lớn về đó sẽ xin quy hoạch à, khu đô thị khu dân cư thì cũng dựa vào những cái thông tin đó thôi những cái nhà đầu cơ họ sẽ bắt đầu làm giá và họ sẽ đẩy giá lên à, cái phương thức họ làm thì cũng rất là dễ dễ hiểu ha ví dụ như là họ sẽ khi mà bắt đầu chuẩn bị vào một cái chiến dịch để họ đẩy giá của đó lên thì họ sẽ mua gom tất cả những cái người à, đang có nhu cầu bán đất ở khu vực đó bao nhiêu họ sẽ thu gom hết với cái giá rẻ và sau đó họ sẽ dùng cái động tác là từ tay phải bán qua tay trái bán qua bán lại ha hoặc là sẽ bán cho một ai đó và sau đó họ sẽ mua lại của người đó với cái mức giá cao hơn một chút sau đó họ sẽ cũng sẽ chào mời người khác ha và tăng giá lên từ từ ban đầu thì bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ không có nhu cầu đó nhưng mà khi mà bạn thấy cái giá tăng hàng ngày bạn sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ nếu mình tiếc ha mình nếu mà mình không mua thì mình sẽ không có cơ hội được mua khi bạn nhảy vào là thị trường đã, đã rớt giá và khi bạn nhảy vào là họ những nhà đầu cơ họ đã ra khỏi thị trường họ đã ôm một số tiền rất là lớn đó là lý do bạn không bao giờ nên nếu mà bạn là nhà đầu tư hay là mua để sử dụng thì không bao giờ tham gia À, vào thị trường khi mà sốt đất hay là sốt à, ở một cái khu vực nào đó không nên chạy theo à, đối với cái nhà đầu tư thì cũng có thể họ rất là nhanh nhạy cái vấn đề này khi mà tin ra thì họ có thể là họ sẽ đu theo họ sẽ mua và họ bán liền cũng có thể là họ sẽ lời ở một cái khoản nào đó nhưng à, nếu mà họ không thoát ra kịp thì họ sẽ phải mua ở trên đỉnh của thị trường à, và đâu đó thì giá đất theo thời gian nó cũng sẽ lên ở cái mức giá đó nhưng mà phải chờ tới thời gian rất là lâu tại vì khi mà thật ra là những cái thông tin mà ra ví dụ như là sân bay hay là những cái ờ, chủ đầu tư đi khảo sát cái khu vực gì đó chỉ là những cái cái thông tin thôi chứ không phải là họ chính xác ví dụ như bây giờ họ muốn làm một cái sân bay thì cũng phải mất một thời gian rất khá lâu và họ mới có thể là làm được điều đó thì những, những nhà đầu cơ họ sẽ tạo sóng ha và tự tạo sóng nên bạn đừng bao giờ tham gia thị trường à, cái yếu tố thứ hai đó là à, đừng bao giờ chỉ dừng lại ở một bất động sản tức là ví dụ như là bạn đi thường là à, bạn đi mua bất động sản bạn à, nghe theo lời môi giới bạn được môi giới đưa xuống cái vị trí đó cái khu vực đó bạn thấy ôi thích quá nó một cái vị trí cũng khá là đẹp cũng có nhiều tiện ích xung quanh ha và bạn thấy à nó phù hợp với túi tiền phù hợp với lại cái uh, nhu cầu của mình thì mình sẽ mua nhưng mà là nguyên tắc là bạn phải đi xem à, thật là nhiều ha và sau đó bạn sẽ chọn ví dụ như là nếu bạn mua của dự án thì bạn có thể là đi xem vài cái dự án ở xung quanh đó và bạn sẽ chọn cái dự án nào nó phù hợp với bạn bạn phải có tiêu chí đề ra tiêu chí đầu tư trước khi bạn đi à, tham tham gia thị trường nhiều nhà đầu tư rất là lạ khi mà được mời đi à, khảo sát thị trường ha bạn thật ra là nếu mà bạn à, mua hay không mua đó là cái tùy thuộc vào bạn thôi nhưng mà bạn cứ ví dụ như là sale mời bạn đi xuống cái dự án thì bạn có đi xem bạn sẽ xem xét mà mình à, mua hay không mua thì mình cũng sẽ nói à, trao đổi với lại bạn sale đó để bạn có thể là giúp mình chọn được cái dự án tốt hơn à, bạn đừng bao giờ là chỉ chọn một ở một cái dự án và một cái vị trí à, bạn phải tham khảo thị trường để đưa ra một cái quyết định đúng nhất và chọn à, cái bất động sản ở một cái vị trí đặc địa nhất ha rồi bạn có thường là bạn cũng không nên đi xem bất động sản một mình bạn có thể là đi chung với một ai đó thì có thể là sẽ tư vấn cho bạn hoặc là uh, cái người đó sẽ nhắc bạn những khi mà bạn bị cảm xúc quá thì cái người mà đi chung với bạn sẽ nhắc bạn ha à, hoặc là có ví dụ như bạn thấy một cái tin đăng ở trên à, báo chẳng hạn một cái ờ, bất động sản ờ, rất là rẻ À, rất là vô lý luôn là không thể nào có cái giá đó nhưng mà vì cái lòng tham mình cảm thấy cũng có thể là à, người ta bán rẻ thật có thể là người ta đang cần tiền thật à, và mình muốn mua rồi đó nhưng mà vô hình chung những cái tin như vậy ha là sale à, những cái người sale đó họ không có thật và các công ty đó họ cũng ờ, làm những cái chiêu trò đó để mời bạn đi à, mời bạn đi và đưa xuống những cái dự án không phải là cái dự án mà bạn muốn mua hay là không phải cái miếng đất bạn muốn mua và sau đó ở trong ở ờ, khi mà họ đưa bạn xuống tới nơi rồi đó thì có những những chiêu thức bán hàng à, họ bán theo đám đông họ bán theo cảm xúc lúc đó nhiều khi bạn mua luôn bạn cũng không biết là mua để làm gì và à, mua rồi sẽ bán lại cho ai như thế nào đó thì rất là nguy hiểm nên là mình chỉ nên mua à, khi mà biết rõ về chủ đầu tư biết rõ về cái à, dự án đó thật là rõ thì mới mua ha rồi mà cái tiêu chí mà bạn có thể mua được cái bất động sản giá rẻ đó là bạn à, chọn những bất động sản của những người họ cần tiền bán gấp à, có một một vài cái quan điểm rằng là người ta đang kẹt người ta đang khó khăn như vậy mà mình bây giờ mình cố gắng uh, mua của những người như vậy thì mình cảm thấy là mình không mình không đúng nhưng mà không thật uh, bạn có thể là suy nghĩ nó khác hơn chiều hướng khác hơn một chút đó là mình uh, mình mua của họ đó là mình giúp họ uh, giải giải giải thoát họ uh, ở họ những trong những cái khó khăn những cái vướng mắc hay những cái vấn đề của họ họ đang gặp vấn đề về tiền bạc tài chính họ cần một số tiền để giải quyết vấn đề của họ nên mình à, mua để giúp đỡ họ ha và thỏa thuận hai bên à, cảm thấy là hài lòng và thuận mua vừa bán là mình sẽ mua được à, và nhiều khi á à, đi mua cái bất động sản cũng có nhiều cái rất là ngộ rất là hay ví dụ như là à, có những cái tài sản nhiều khi chủ nhà họ không biết giá họ không biết giá thị trường nữa họ ờ, bán với cái giá rất là rẻ ha thì đó cũng là coi bạn có thể là à, bạn gặp may khi bạn gặp những cái chủ nhà như vậy hoặc là những cái bất động sản họ đang cần tiền gấp ờ, cần tiền để mà giải quyết vấn đề thì họ cũng sẽ bán với cái giá rẻ hoặc là những bất động sản à, thanh lý của từng ngân hàng nếu bạn có cái nguồn từ ở đây thì cũng có thể là bạn sẽ à, kết nối với ngân hàng để có thể là mua được với cái hàng mà giá rẻ ha nhưng mà đối với những cái hàng mà thanh lý hay là của ngân hàng đó thì bạn phải cẩn thận trong cái việc mà làm giấy tờ à, chuyển tên như thế nào pháp lý như thế nào cho nó rõ ràng không thôi là sẽ gặp khó khăn ha để nói rõ hơn về việc này một chút thì tôi sẽ làm cái video khác nói về cái việc mà là mua cái à, bất động sản mà đang thế chấp thì nó như thế nào ha rồi à, cái yếu tố tiếp theo đó là Ờ, để mua được cái bất động sản giá rẻ thì bạn phải luôn luôn trả giá à, khi mà mình tự nhiên mình thấy à, ờ, thấy ví dụ mình biết được ở cái khu vực đó cái giá cái giá là như vậy ha à, nhưng mà tự nhiên sẽ có một cái bất động sản sao mà nó rẻ hơn cái thị trường thì mình nghĩ là mình phải mua ngay à, nhưng thật ra là bạn cũng có thể mua rẻ hơn với cái giá đó à, bạn có thể bạn vẫn trả giá ha ví dụ người ta cần tiền hay là lúc mà người ta mua thì giá rẻ rồi À, và bây giờ ví dụ họ bán được cái giá đó họ cũng đã lời rồi chẳng hạn thì tôi mua vừa bán thôi bạn luôn luôn phải trả giá để mình đạt được về một cái mức giá tốt hơn hoặc là ví dụ khi mà mình mua ừ, mình mua mình trả giá đối với những cái người bán thì họ sẽ ban đầu họ sẽ đưa cho mình một cái mức giá và sau đó là mình à, đừng nghĩ rằng là à mình sẽ đưa một cái mức giá ra liền ví dụ như là họ đưa là 100 một, một, một, một, một 10 tỷ đi thì ví dụ bây giờ mình trả mình bớt xuống 10 phần trăm à, mình sẽ trả giá đó không phải như vậy bạn cứ uh, có thể là deal với giá bằng cách là bạn à, muốn họ à, nói là cái giá này là giá tốt nhất chưa anh chị có thể là giảm bớt cho em à, bao nhiêu tiền nữa à, thiệt ra là bây giờ em cũng đang cần và em cũng muốn mua vậy đó bạn phải à, tỏ cái thái độ mà mình à, ờ, thật sự muốn mua ha và mình muốn họ là những người mở lời trước và có thể là họ sẽ hạ cái mức giá tự họ sẽ hạ mức giá và bạn sẽ tiếp tục làm cái điều đó như vậy ha và tới một lúc nào đó bạn sẽ đưa ra cái cái con số mà bạn muốn mua thì lúc đó là ừ, sẽ chốt được à, là cái nghệ thuật mà là uh, điêu giá này nó cũng là một cái nghệ thuật à, chứ không phải là uh, vô là mình nghĩ rằng là à uh, thuật mua vừa bán rồi mình cứ trả đại như vậy nhiều khi uh, là mình uh, hớ giá chẳng hạn hoặc là mình nhiều khi tốt hơn là mình sẽ mua được cái giá tốt à, so với cái giá mà chủ nhà đưa ra rồi cái yếu tố tiếp theo cuối cùng đó là cái bạn phải à, khi mà bạn đi mua nhà bạn phải nắm bắt được cái tâm lý của à, người bán ha à, bạn họ xem rằng là họ có đang cần gấp hay không à, và họ có thật sự muốn bán hay không đối với những người họ đang cần gấp thì họ uh, mình trả giá nào họ cũng sẽ bán à, còn đối với những cái người mà đối với họ bán cũng được à, không bán cũng được à, bạn rất là khó trả giá à, hoặc là bạn cũng có thể là đi cùng với một ai đó để có thể là à, người thì à, có thể là sẽ à, chê một chút nhưng người thì sẽ khen à, thì lúc đó thì cái việc mà trả giá của bạn nó sẽ tốt hơn chứ hoặc là khi mà bạn đi mua cái bất động sản đó bạn cảm thấy là ôi cái nhà đó đẹp quá hay là cái bất động sản đó đẹp quá và mình rất rất rất là muốn mua à, mà khi mà bạn thể hiện cái điều đó ra gương mặt hay là qua những cái cái cái cái cảm xúc của bạn ha, là người bán họ sẽ nắm được cái điều đó ha và họ sẽ không có bớt giá cho bạn hoặc là cái việc mà là, là thỏa thuận à, mua bán à, điều giá đó nó khó khăn hơn cho bạn nên bạn phải nắm bắt được cái tâm lý của người bán và và bạn cũng biết được bạn có thể là à, xem xét được tìm hiểu ha cái động cơ của họ để làm gì để mình biết xem rằng à họ có thực sự cần bán hay không họ có cần bán gấp hay không à, thì à, mình sẽ dựa vào đó để mình đánh giá cái khả năng à, bán như thế nào và mình sẽ chốt sale ở cái cái giá tốt nhất cho bạn à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái việc bạn à, đi đầu tư à, cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo